AKS Gear Freever ah, Hold up Không rap beat corona Chắc bởi vì tao không ham Homie tao dù tao hưởng ứng Nên ngôn từ tao không tham gia bài nhạc không phải để diss Xem ai bảo tao không dám Giết virus trên một con beat Chứ không phải giết anh Hoàng Cho tao gửi về câu hỏi thăm Tới homie về hòa bình Bài rap này không phải diss Nên cứ coi như quà mình Gửi tình cảm của tao tới Anh em khắp mọi vùng miền Nếu có chung kẻ thù virus Thì anh em mình cùng chiến Nam định gang đã online Không để cho mày quên đi bản chất Bài nhạc đích nên đi tỏ tình Mày đã quên đi điều cơ bản nhất Nghe mà rap mà không có skill Ngôn từ dạng đơn giản nhất Xem bài rap này mà học Chứ mà vào rap thì tao cũng nạn thật fuck corona homie à fuck corona homie à fuck corona homie à fuck corona fuck corona fuck fuck fuck uh. yeah Oh. Phát Corona, con virus này chui từ đâu ra Xuất hiện từ vụ Hán Trung Quốc rồi mày được đi vào câu ca Vì đối thủ quá bình thường nên chẳng nói gì sâu xa Rap về cái gì chẳng biết, cứ tưởng thế mà ngầu à uh, Yeah For fun Hold up AKS Nam Định Gang 2020 Yeah